Xin chào quý khách, chào mừng đến với video của Skynet về quy trình lắp đặt khu vui chơi trẻ em. Đầu tiên, khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, Skynet sẽ tiến hành khảo sát địa điểm lắp đặt để có cái nhìn tổng quan về không gian và điều kiện lắp đặt. Tiếp theo, Skynet sẽ thiết kế khu vui chơi trẻ em phù hợp với không gian và yêu cầu của khách hàng. Skynet sẽ tư vấn cho khách hàng về các loại thiết bị và vật liệu phù hợp với nhu cầu sử dụng, cũng như đảm bảo được độ an toàn cao nhất cho trẻ em. Sau khi hoàn tất thiết kế, Skynet sẽ tiến hành sản xuất và lắp đặt các thiết bị, vật liệu phụ kiện cần thiết để tạo thành khu vui chơi trẻ em hoàn chỉnh. Trong quá trình lắp đặt, Skynet sẽ đảm bảo các thiết bị và vật liệu được lắp đặt đúng cách, đảm bảo tính an toàn và chất lượng của khu vui chơi trẻ em. Sau khi hoàn tất lắp đặt, Skynet sẽ tiến hành kiểm tra và thử nghiệm các thiết bị để đảm bảo được chúng hoạt động đúng cách và đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Cuối cùng, Skynet sẽ bàn giao khu vui chơi trẻ em cho khách hàng và hướng dẫn cách sử dụng và bảo dưỡng để đảm bảo được tuổi thọ và an toàn cho trẻ em khi sử dụng khu vui chơi. Cảm ơn quý khách đã xem video của chúng tôi về quy trình lắp đặt khu vui chơi trẻ em. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn